Thế hôm nay Thầy Thái Minh đến với các em với chủ đề nhân quả trong việc ứng xử với cha mẹ. Tức là các hành vi của các em ứng xử với cha mẹ thì nó sẽ có cái kết quả như thế nào. Cái này trong bài quyển kinh gọi là kinh nghiệp báo sai biệt đây này. Đây là quyển kinh nghiệp báo sai biệt. À, Đức Phật dạy rõ những cái hành vi của những người con đối với cha mẹ như thế nào và chịu cái quả báo như thế nào nhé thì các em sẽ nghe xem trong kinh Phật dạy. Tất cả các em biết là cha mẹ chính là những người thầy, người cô, thầy giáo, cô giáo đầu tiên trong cuộc đời của mình, đúng không? Đấy, cha mẹ là thầy, người thầy giáo đầu tiên trong cuộc đời của mình, dạy cho các em từ biết nẫy, biết bò, bao nhiêu thứ. À, rồi sau đó mới cho các em đến trường đi học các thầy, các cô ở lớp. Cho nên thực sự cha mẹ là cái người á, mà các em phải mang ơn suốt đời, phải yêu thương, kính trọng, mang ơn suốt đời. cha mẹ vừa cho các em cái thân, có phải các em là từ cha mẹ sinh ra không? Cha mẹ cho mình cái thân, không có cha có mẹ làm gì có mình. Em nào cũng từ bụng mẹ mà ra cả. Lúc ở trong bụng mẹ thì mẹ coi như là ăn bao nhiêu chất là dồn cho mình hết để mình có được cái thân này. Rồi đến khi mẹ sinh mình ra lại phải cho mình bú sữa, rồi là mớm bột cho mình, phải không? Chăm sóc chúng ta rất là yêu thương chúng ta vô cùng. Cho nên ấy, cha và mẹ là cái người mà mình phải yêu thương, kính trọng suốt đời và phải biết ơn mãi mãi. Thế cho nên cha mẹ vô cùng đáng quý. Thì Đức Phật Thích Ca có dạy thế này này, vào cái thời mà không có Phật như bây giờ đấy, thì ở trong nhà có hai vị Phật đấy các em ạ. Hai vị Phật đó chính là cha và mẹ. Ai mà yêu kính cha mẹ thì cũng ngang bằng với kính trọng Phật đấy, kính lễ Phật đấy. Đó. Thế nếu mà chúng ta đi chùa lễ Phật mà về nhà bất kính với cha mẹ thì không có tác dụng gì cả không tác dụng gì cả đó. thế thì hôm nay thầy thái minh sẽ dẫn kinh nghiệp báo sai biệt để cho các em thấy xem một người con mà ứng xử với cha mẹ không tốt thì sẽ bị quả báo gì mà ứng xử tốt với cha mẹ thì được cái quả báo tốt gì nha trong kinh nghiệp báo sai biệt đức phật dạy có 10 cái nghiệp khiến chúng sinh bị mắc nhiều bệnh tật những em nào nhiều bệnh tật sức khỏe yếu kém thì phải xem trong cái nhân quả này này nhé. Ở đây Đức Phật nói có 10 cái nhân khiến chúng ta bị nhiều bệnh tật. Ở đây một ấy là hay đánh đập chúng sinh. Hay đánh đập chúng sinh, ví dụ nhà mình nuôi bò, nuôi trâu, nuôi chó, nuôi mèo, mình suốt ngày mình đánh đập chúng nó, đánh đập một cách ừ, rất là tàn nhẫn. Wow. Con trâu nó kéo cày, đánh nó, con bò nó kéo xe, đánh nó rất là tàn nhẫn. Thì đều là bị cái nhân sau này mình cũng nhiều bệnh nhưng mà cái thứ hai cái nhân thứ hai là đối với cha mẹ đây này là người nào mà thường não loạn cha mẹ khiến cho cha mẹ lo khổ buồn giàu Đấy nha, cái này là các em rất dễ mắc. Não loạn cha mẹ, làm cho cha mẹ lo khổ buồn giàu. Nha. Ở đây có em nào thường làm cho cha mẹ lo khổ buồn giàu, phiền não về mình không? giơ tay thì xem cái nào dũng cảm đến cái nào đấy có rồi đấy một số bạn rất dũng cảm đó, rất tốt tức là các em đã làm cho cha mẹ rất khổ về mình buồn giàu về mình lo khổ về mình thì sau này mình sẽ bị cái quả là sinh bệnh tật đấy. thế các em muốn mạnh khỏe thì lại phải đừng làm cha mẹ buồn khổ vì sao vì cha mẹ là người mà dứt ruột sinh ra mình các em là khúc ruột của cha mẹ cha mẹ yêu thương mình lắm đấy có phải không các em bị đứt tay một chút chảy máu một chút là mẹ còn thấy đau hơn cả mình ấy. các em bị đau bệnh là cha mẹ lo cuống cuồng chạy thầy chạy thuốc lo lắng mất ăn mất ngủ thế mà bây giờ mình đã không báo đáp được cái gì mình lại làm cho cha mẹ đau khổ với mình vì mình bỏ học mình ham chơi mình lấy cắp tiền của cha mẹ ra trường đến trường mình đánh nhau với bạn bè vào rồi mình hỗn láo với các thầy các cô làm cho cha mẹ khổ vì mình cha mẹ khổ ngày khổ đêm thế thì cha mẹ khổ thì cha mẹ cũng sinh bệnh và do cái nhân mình khiến cho cha mẹ buồn giàu khổ não vì mình sau này mình bị cái quả báo chính các em sẽ sinh bệnh đấy có 10 cái nguyên nhân sinh bệnh nhưng trong đó có một cái nguyên nhân là làm cho cha mẹ sầu khổ, buồn khổ với mình. Các em phải suy nghĩ. Thầy Thái Minh từ lúc bé cũng thế, thật sự là chưa bao giờ làm cho cha mẹ phải sầu khổ. Thế Thầy mà thấy mẹ buồn cái gì cái là Thầy rất lo. Nó buồn chuyện gì thì đã lo rồi, chứ chưa nói chuyện buồn vì mình. À, nhất là thấy mẹ mà khóc thì Thầy khổ tâm dữ lắm. Không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ rơi nước mắt khóc cả thấy mẹ buồn thấy cha mở sầu là mình rất khổ tâm Đấy, cho nên cái nhân đầu tiên các em muốn khỏe mạnh thì đừng làm cho cha mẹ lo buồn sầu khổ nhé đấy cái thứ hai phật dạy có 10 cái nhân để làm cho chúng ta bị xấu xí bị xấu xí nghe không ở đây các em thầy biết là đứa nào cũng muốn mình đẹp đúng không con gái muốn đẹp rồi một con trai cũng muốn đẹp chứ không phải là chỉ con gái muốn đẹp đâu thì trong này có một cái nhân đây này phật nói này có 10 cái nhân khiến chúng sinh bị quả báo xấu xí à, một đấy là hay khởi cái tâm sân giận bực tức à, hai ấy là nuôi dưỡng cái lòng oán thù đó. và ba đây cái nhân thứ ba đây là không yêu kính cha mẹ người nào không yêu kính cha mẹ của mình thì người ấy sẽ dần dần bị xấu xí đi nha các em cứ xem mà xem bây giờ mình mặt đang đẹp đang xinh nhưng mà một thời gian sau mình cãi láo với cha mẹ bất kính bất hiếu bất kính với cha mẹ không yêu kính cha mẹ mình xấu dần cả con trai cũng như con gái các em hiểu không ừ. đấy cha mẹ của mình mà mình không yêu kính được mình hỗn láo với cha mẹ bất kính với cha mẹ thì tự nhiên mình sẽ bị xấu xí đi các em nghe chưa đứa nào muốn đẹp lên là phải từ hôm nay về phải tập yêu quý cha mẹ nha yêu quý thương kính cha mẹ dần dần mình sẽ được đẹp lên các em nhớ thế này này cái cây cũng thế nó đẹp ấy là nó cũng nhờ ánh mặt trời vào nó vươn lên thế cha mẹ là mặt trời của các em thường thường là sao cha mẹ tuôn chảy xuống các em tất cả tình yêu thương là cái nguồn yêu thương của mình mà mình bây giờ mình bất kính với cha mẹ là coi như mình cắt đứt đi cắt đứt cái nguồn yêu thương ấy đi thì làm sao mà các em đẹp tốt được một cái cây nó muốn mơn mởn xanh tươi nó phải được ánh nắng vào được dinh dưỡng thế mà bây giờ nó bị cắt mất thử một cái cây mà không được ra nắng các em thấy nó có bạc màu nó héo đi không nó không có ánh nắng nó cũng sẽ chết Đấy. thế cha mẹ là mặt trời của các em cho các em biết bao nhiêu tình yêu thương mà yêu từ khi ở trong bụng hay bây giờ mình bất kính với cha mẹ xem thường cha mẹ hỗn láo với cha mẹ thì chắc chắn mình sẽ không thể đẹp tốt được mình sẽ bị xấu xí đi đấy nha xấu xí đi đấy là cái nhân để cho mình bị xấu xí rồi Phật này dạy tiếp, có 10 cái nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế nhỏ. Uy thế tức là gì? Các em biết, tức là mình sinh ra có những người ấy, nói là mọi người nghe, mọi người tin. Còn mình nói không ai nghe, không ai tin. Và mình không được ai kính trọng mình, tôn trọng mình cả. Các em, em kiểm nghiệm trong đời đấy. Có những bạn mình rất là nể bạn ấy. Có những người thì mình xem rất thường, không có người bạn ấy không có uy thế gì cả không ai tôn trọng quý bạn ấy cả thế thì ở đây phật dạy thế này là trong những cái nhân thì có cái nhân là nếu người nào không có tâm quý kính và hầu hạ cha mẹ của mình thì cũng sẽ bị cái quả báo là không có uy thế, không có uy tín. Đấy nhé. Các em hiểu ở đây là không quý kính và không hầu hạ cha mẹ. Hầu hạ cha mẹ ở đây các em đã, đã em nào về biết hầu hạ cha mẹ chưa ở đây hầu hạ nghĩa là gì các em về nhà biết cơm nước nấu nướng cho cha mẹ giặt rũ quần áo cho cha mẹ có phải không giúp việc cho cha mẹ thế rồi tối cha mẹ mẹ mà đau lưng mỏi chân thì bóp chân cho mẹ đấm lưng cho mẹ bóp vai cho bố nghe không đấy là hầu hạ phục dịch cha mẹ có khi các em bây giờ lại ngại ấy. Ừ và ông bảo bóp chân cho mẹ lại ngại mà ngày xưa mình bé đấy là mẹ bế mình kéo kéo ở trên à, trên tay rồi xoa bóp cho mình từng tí một bây giờ mình bóp cho mẹ một tí mình cũng ngại xấu hổ nữa con lớn rồi con lại đi bóp chân cho mẹ bóp chân cho bố nghe không cho nên khóa tu mùa hè chùa vàng ấy thầy thái minh là có cái lễ gọi là rửa chân cho cha mẹ các em có được xem chưa Dạ, các em vào cái trang trang thầy thích trúc thái minh hay trang chùa vàng đó, các em xem sẽ có cái lễ rửa chân cho cha mẹ nha rất là cảm động các bạn hôm ấy về được rửa chân cho cha mẹ ai cũng khóc đó. rất cảm động cha mẹ rửa chân cho các em biết bao nhiêu lần rồi mà tắm cho các em rửa chân cho mình thay khổ thay tã cho mình biết bao nhiêu lần mà bây giờ mình chăm sóc cha mẹ một chút nữa ngại xấu hổ Nghe không? cái đó là không đúng cho nên ở đây phật dạy này cái người nào mà không biết cung kính biết hầu hạ cha mẹ thì người ấy sẽ không có uy thế nhé các em sẽ không có uy thế tức là sau này lớn lên ấy, không có uy thế uy tín gì cả không được mọi người khác nể trọng mình đâu đó em nào muốn được mọi người nể trọng mình có uy thế thì phải biết cung kính và hầu hạ cha mẹ hầu hạ cha mẹ có gì mà xấu đâu phải không nói chứ cha mẹ hầu mình nhiều rồi đấy có đúng không hồi bé là cha mẹ hầu các em dữ lắm giặt tã cho các em à, tối đến nhiều khi đáy dầm ra mẹ cũng phải giặt rồi ị ra đấy mẹ cũng phải đi giặt hết mẹ giặt hết chứ ai giặt mẹ không giặt thì bố giặt giặt hết thế bây giờ mình hầu hạ cha mẹ một chút có sao đâu đây bản thân thầy thái minh đây này nếu lần nào về quê mà thăm thăm ba mẹ của thầy là thầy cũng bóp chân cho mẹ đấm lưng cho bố bình thường năm nay các cụ gần 90 rồi mà thầy năm nay năm mấy rồi thầy vẫn về thầy bóp chân bóp tay cho cha mẹ bình thường các con hiểu không à, không có vấn đề gì mà mình ngại cả các em phải tập những việc này đi mình chăm sóc yêu quý cha mẹ đấy là mình vun bồi cái gốc của mình đấy cha mẹ là cái gốc các em là cái ngọn cha mẹ là cái gốc để hút chất dinh dưỡng mình là cái ngọn của cái cây thôi thế mà mình quên mất gốc cái gốc mà bị chặt đứt đi rồi thì mình làm sao mình tốt được các em nhớ chưa nhớ cho nên hôm nay về tập chăm sóc cha mẹ đi nhé thấy mẹ đi làm về mệt rồi mẹ ơi mẹ vào đây con đấm lưng cho mẹ tí, bóp chân cho mẹ tí. Không mẹ nào không vui, không mẹ là không hạnh phúc. À, bố ơi, bố nằm đây để con tầm quất cho bố một tí. Nghe không? Các con tập làm đi. Cái tuổi các con làm việc này rất là đúng. Ừ. Đừng lúc ấy đừng lười. Được chăm sóc cha mẹ là hạnh phúc lắm các con ạ. Mai mốt cha mẹ chết rồi thì còn chăm sóc ai? Và ông ra ngoài mồ khóc ời ời vài câu làm gì? Nhá. Đấy, cho nên phải tập ở đây Phật dạy ai quý kính mà hầu hạ cha mẹ thì sẽ được cái phúc báo là có uy thế lớn. À, mà có uy thế lớn thì mới có thể làm việc lớn được. Mình chả có uy thế gì thì làm sao làm việc lớn được cả các em. Nha. Rồi, đây Phật lại dạy tiếp. Có mười nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo về dòng họ thấp hèn. Dòng họ thấp hèn tức là mình tái sinh vào những cái dòng họ, những gia đình thấp kém. Nghe không? Mình sinh ra đấy, tại sao lại bị như thế? Thì ở đây Phật dạy, trong đó có 10 cái nhân cơ, nhưng mà cái nhân này này là không kính cha, kính mẹ và không vâng lời dạy của cha mẹ. Ai không kính trọng cha mẹ lại cũng không vâng lời dạy của cha mẹ. Cha mẹ bảo mình một đằng, mình làm một nẻo, nghe không? Cãi lời cha mẹ, nhà, thì người này sinh ra sẽ phải vào cái gia đình, cái dòng họ thấp kém, không có danh giá gì cả. Thế thì bây giờ các em kiểm nghiệm lại ngay mình này, nếu mình sinh ra trong gia đình thấp kém, dòng họ không có danh giá gì, à, thì mình biết là mình đã từng gieo cái nhân bất kính và cãi lời cha mẹ, không vâng lời cha mẹ, thường hỗn hào, hỗn láo với cha mẹ. Nhé. Yeah. Đấy. Lại có 10 cái quả báo khiến cho chúng sinh bị nghèo khổ, ít tài sản. Đây, chỗ này các em nghe này. Các em đứa nào cũng muốn sau này lớn lên mình giàu có. Nhá. Một trong những cái nguyên nhân để mình được giàu có đây này. Chứ không phải là là cái chuyện bình thường đâu nha. Không nghĩ rằng là mình cứ học giỏi là mình sẽ giàu có đâu. Mà thiếu cái này là không được giàu đâu. Các em nghe cho kỹ đây này. Có 10 cái nhân khiến mình bị quả báo nghèo khổ, ít tài sản. Cái này Thầy sẽ nói luôn mấy cái nhân luôn. Cái thứ nhất ấy là ăn trộm, ăn cắp. Người nào mà ăn trộm, ăn cắp, chăm chỉ ăn trộm, ăn cắp thì quả báo sẽ nghèo khổ, ít tài sản. Thứ hai là khuyên người khác ăn trộm, ăn cắp. Thứ ba là khen ngợi việc trộm cắp. Khen ngợi việc trộm cắp đây là nhất là mấy bạn trai thấy bạn mình nó ăn cắp được cái gì về vỗ tay hoan hô nó chia cho mình ăn tí thế là mình hoan hô khen mày giỏi thế thế là khen ngợi việc trộm cắp mình sau này cũng sẽ bị nghèo khổ đấy các em nghèo hay là khuyên người đi ăn trộm và mày đi ăn trộm đi và à, con bé nó có cái này cái hay lắm có cái điện thoại lấy đi xong mình bán khuyên người ta đi ăn trộm và sau này mình cũng bị quả báo nghèo khổ rồi cái thứ tư là cắt giảm bớt xén tài sản của cha mẹ nhé. Ở đây cái này bớt xén bòn rút tài sản của cha mẹ hay ăn trộm ăn cắp tiền bạc của cha mẹ nghe không <laughs> trong các em có đứa nào mắc cái tội này không giơ tay từng lấy tiền của bố mẹ nào dũng cảm lên thầy xem nào có một bạn hai bạn ừ. đấy rất dũng cảm, rất tốt, Thầy rất khen. <laughs> dũng cảm là tốt, các em hiểu không? <laughs> Nha. Yeah. Cái chuyện mà ăn trộm, ăn cắp tiền của cha mẹ thì thường lắm chứ không phải là là không đâu. Thầy tin ở đây còn nhiều bạn nữa nhưng mà không chịu giơ tay đấy. Nghe không? Ở chùa là rất là thật. Ừ. Các em nên học cái tính chân thật chân thật là tốt người chân thật thì người ấy sẽ tiến bộ mặc dù bây giờ mình phạm lỗi nghe không? phải là một bạn ấy đâu ở đây thầy thái minh nói là hồi bé bé thầy thái minh cũng từng lấy tiền của bố mẹ đấy chứ không phải không đâu bố để tiền ở túi mình nhìn thấy mình cũng lấy à, lấy đi ăn kẹo mua kẹo nghe cái chuyện đấy là chuyện rất hay mắc phải lúc ấy mình bé không nói nghe không nhưng bây giờ các em lớn rồi này nè học sinh cấp 3 lớn rồi thì Phật dạy nhé ai mà thường bòn rút cắt giảm tài sản của cha mẹ rồi trộm cắp tài sản của cha mẹ thì người ấy sau này sẽ bị nghèo khổ nếu thường xuyên làm mà khi mình lớn rồi nhất là mình ý thức được rồi nghe không? đó cái này ở đây thầy hay nói vui là nhất là các bạn gái nhớ em gái sau này lớn lên này nhất là lúc mà xây dựng gia đình rồi á có gia đình riêng rồi là hay về bòn rút tài sản của cha mẹ đúng không thế các cụ mới gọi là con gái là cái bòn chuyên về bòn rút tài sản của cha mẹ nghe không? lấy chồng rồi về tìm cách bòn rút nghe không? Đấy. bố cái tivi này giờ bố già rồi bố xem nó hại mắt lắm thôi bố <laughs> cho con đi nghe không thế là khênh về Đấy. cái xe máy giờ bố già đi dễ bị tai nạn lắm thôi để cho con nữa Đấy. con gái cũng khéo nói mẹ cũng thương con gái nhiều thế là mình cứ bòn cứ rút thôi thế thì đấy là cái nhân để sau này mình bị nghèo không có tài sản đấy nhé bổn phận làm con á các em nhớ là gì bổn phận làm con mình phải chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ lo cho cha mẹ khi mình bé cha mẹ lo lắng nuôi dưỡng mình rồi khi mình lớn trưởng thành làm được ra tiền ra của thì mình phải có bổn phận nuôi dưỡng cha mẹ. Lúc ấy cha mẹ già yếu rồi, sức khỏe kém rồi. Và cho nên mình không được bòn rút tài sản của cha mẹ. Cha mẹ cho mình thì mình được, không bòn. Các em mà làm được tiền sau này phải dành một phần để nuôi cha mẹ. Dẫu là cha mẹ có giàu có đi chăng nữa, các em cũng lên trích ra. Ví dụ làm được lương 10 triệu thì trích ra ít nhất một triệu để biếu cha mẹ. Cha mẹ không lấy thì thôi, cha mẹ cho thì mình được còn mình phải tự có bổn phận à, sau này các em lớn đi học rồi có rất nhiều bạn thầy biết có nhiều bạn học đại học sinh viên ấy, tối đi làm thêm đi dạy học thêm đi làm gia sư rồi đi làm thêm đi rửa bát rồi đi phụ vữa phụ hồ xây dựng kiếm thêm tiền ngoài cái việc trả được tiền học phí cho mình lại gửi được thêm tiền về cho bố mẹ có nhiều bạn như thế đấy các em ạ đấy những người ấy thì chắc chắn tương lai của bạn sẽ tốt. Có hiếu với cha mẹ như thế, người ấy sẽ tốt lắm. Nhé. Mà biết chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ. Vì cha mẹ là cái chỗ mình yêu quý nhất các em ạ. Không có ai hơn đâu. Cha mẹ yêu thương mình suốt đời mà. Đến chết cha mẹ vẫn thương mình. Mà Thế mới nói là mẹ già 100 tuổi nhắm mắt rồi vẫn thương người con 80 tuổi. Mẹ già trăm tuổi vẫn thương con 80, không hết mà. Đến lúc chết vẫn hỏi thằng ấy nó đã về chưa? Nó chưa về là chưa nhắm mắt được. Các con thấy cha mẹ thương mình thế. Thương mình như thế thì tại sao mình lại phụ bạc cha mẹ? Và lại đi bòn rút. Thầy biết cũng có những em rất là tệ, bòn rút của cha mẹ, trộm cắp tiền cha mẹ. Mặc dù đấy hôm nay nghe Thầy Thái Minh giảng thế này rồi nhưng về có thể vẫn làm việc ấy. Khổ ghê lắm đấy. Và mẹ kia cóp một tháng được mấy triệu bạc để chuẩn bị lo cái việc gì đấy thế mà ăn cắp mất tiền của cha mẹ à, rất là khổ đấy, cho nên các em nhớ này mình bị nghèo trong đó có một cái nguyên nhân là do mình bất hiếu với cha mẹ không lo chăm sóc cha mẹ lại bòn rút trộm cắp tài sản của cha mẹ các em nhớ chưa ừ, đấy thế và phật dạy này nếu mà mình biết cung cấp tài sản nuôi dưỡng cha mẹ thì mình được cái phúc báo được cái quả báo là nhiều của cải. Thầy cũng đã gặp rất nhiều những cái người như thế. Lúc đầu họ nghèo lắm, nhưng nghèo nhưng họ rất có hiếu, rất tằn tiện, bớt phần ăn tiêu của mình, của chồng con mình để biếu cha, biếu mẹ. Thế mà rồi sau đó rời Phật độ trì người ta lại giàu có lên. Rất nhiều những người như thế. Những người có hiếu với cha mẹ thường sau này sẽ có tài sản. À, sẽ có tài sản. Nghe không? Thế cho nên các em phải nhớ nhé, mình phải biết yêu thương cha mẹ. Thầy cũng gặp rất nhiều các em học sinh hiếu lắm, thương cha thương mẹ lắm. Nghe Học sinh, sinh viên nghèo nhưng vẫn đi làm để cho cha mẹ không phải lo kinh phí cho mình học hành, rồi lại cố gắng làm thêm để có tiền còn gửi về cho cha mẹ để cha mẹ còn nuôi các em ở nhà. Đấy, những bạn thế đúng xứng đáng là một tấm gương rất là tốt, rất là tốt. À. Thế thì hôm nay Thầy Thái Minh chia sẻ với tất cả các em những cái ứng xử của người con với cha mẹ và các em thấy nhân thấy quả chưa? Đấy nhá, cái nhân quả là có thật, nhân quả là có thật, chắc chắn như vậy. Mà đây là nhân quả mình đối xử với cha mẹ mình, ăn ở với cha mẹ thế nào. Thì qua cái buổi nói chuyện hôm nay, Thầy Thái Minh muốn các em này bỏ tất cả những cái nhân xấu, đó là bất hiếu cha mẹ, bất kính cha mẹ, cãi lời cha mẹ, à, làm cho cha mẹ buồn khổ vì mình à, bỏ học ham chơi cờ bạc đánh đề nghiện hút nghe không? đó thế rồi chơi bời đánh cãi nhau à, làm cho cha mẹ đau khổ rồi tiêu xài hoang phí tiền của cha mẹ Đó. tiêu xài hoang phí tiền cha mẹ cha mẹ chắt chiêu từng đồng lo cho mình mình tiêu xài hoang phí không biết lo cùng với cha mẹ cái điều ấy là cái điều rất là tội và các em sẽ bị quả báo rất là xấu quả báo khổ từ những việc này từ những việc này nhé thế thì hôm nay thầy thái minh chia sẻ cái chủ đề này mong rằng các em sẽ trở thành những người con ngoan hiếu thảo với cha mẹ